cả quý vị các bạn đến kênh video để máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị các bạn đến cái sản phẩm là máy nghiền máy nghiền máy xay ờ, mịn máy uh, ờ, xay khô ví dụ như kiểu là xay uh, thân cây cứng rồi uh, củ riềng củ sắn hay là cái gì đấy gọi là cứng để ra bột luôn nó ra bột mịn luôn đấy thì đây đây là cái cửa cửa nạp của nó này đấy khi nào mà mình không dùng thì mình có thể đóng lại như thế này để tránh những cái gọi là những kiểu mà đá hay là cái gì nó lọt vào bên trong này đấy thì đây khi nào mình dùng thì mình kéo cái này lên có thể dùng con ốc này cố định lại này đấy vặn lại là nó nằm in như thế này luôn đấy thì bắt đầu mình đổ vào đổ vào cái này nó xay luôn được được cả gạo nhá nó xay ra bột luôn đấy bột mịn luôn gạo rồi uh, uh, ngô thứ hoặc là nếu như mình dùng để xay thuốc thì nó cũng cực kỳ tiện đấy khi mà mình thái lát ra thái lát hoặc là thái khúc ra đấy thì mình cho vào cái cửa nạp này đấy, thì là trực tiếp thì nó sẽ xay ra luôn đấy thì máy có hai phần chính một phần là phần motor phần motor đây là cái này này ờ, trực tiếp cung cấp sức mạnh cho cái bộ ờ, sai bộ nghiền này đấy thì nó dẫn động qua dây cura đây trực tiếp qua hai cái buli này đấy, pulley lớn và buli nhỏ buli lớn lắp ở phần ờ, motor và buli nhỏ lắp ở phần máy nghiền này đấy thì đây đây là cái motor toàn phát 100 trăm dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng thì đây nó sử dụng cái motor 3 kg 3 kg 4 HP đấy dùng điện 220V này 15A con này thì nó kỳ khỏe luôn rồi 3 kg motor 3 kg thì bà con sử dụng thì không suy nghĩ về cái độ khỏe của nó đấy thì máy có tổng thể nó bằng màu đỏ cái phần xoay nó màu đỏ này với là phần đế là màu đen đấy thì là chất liệu nó bằng ờ, bằng gang ga bằng thép cực kỳ chắc chắn này. này cái độ dài của nó thì bà con không phải suy nghĩ này con này riêng phải sử dụng đến cả chục năm cũng không vấn đề gì Đấy, cơ bản nó toàn bằng cơ thôi Đấy. đây tôi có thể test test thử cho bà con cái độ ờ, đây đây là cái phần chân đế của nó này còn đây là những con ốc là bắt ờ, cái phần máy ờ, máy nghiền vào thì khi mà cái dây cu loa này sử dụng thời gian lâu dài nó cũng bị trùng đi thì mình có thể tháo bốn con ốc này rồi bắt đầu kéo kéo ra thì để căng lại cái dây cu loa này đấy còn đây là cái phần ra này phần ra của sản phẩm này đấy trước này thì có một cái sàng này đây sàng mịn này đấy thì là cái đầu ra của nó đây thì bà con khi mua về thì sẽ có một cái gọi là cái túi cái túi thì mình sẽ ấp vào đây đấy thì có thể lấy ờ, dây run hoặc là cái gì mình buộc lại có những cái ngàm đây có những cái ngàm này là nó có thể giữ lại này đấy nó có thể giữ lại được thì khi mình cột vào đây thì nó sẽ giữ lại đây luôn đấy, thì nó cực kỳ tiện luôn Đấy, thì à, đây cái độ chắc chắn của máy thì bà con không phải muốn suy nghĩ Đấy. <laughs> không phải không phải suy nghĩ với chắc cái độ chắc chắn của máy Đấy. thì uh, khi mà bà con có thể uh, à, dấm lên hoặc là uh, cho bất cứ thứ gì lên cũng được đấy thì đấy là về cái độ chắc chắn của máy đấy thì uh, máy thì vận chuyển đến cho bà con trên toàn quốc thôi đến nơi thì bà con cắm thử chạy thử ok mới giao tiền con này thì tổng thể của nó thì uh, khoảng độ khoảng độ 60 70 kg cũng khá là nặng đấy cái máy đầm thì đảm bảo trong cái quá trình mà sử dụng để nghiền để để để, để xay thì là máy sẽ không có cái độ rung lắc lớn thì là nó sẽ đảm bảo được cái việc mà xay nó an toàn hơn đấy là nó êm ái hơn đấy với lại là bà con chú ý vào đây thì có những cái đường mà cái đường kẻ chỉ này nó được test cao hết đấy những cái đường mà kẻ chỉ lóc này được test cao hết thì đảm bảo là khi mà xay thì những cái bột nó không bị lọt vào đây nó sẽ không bị ra đây thì nó sẽ bị hao phí đi một phần đấy thì được test keo như thế này thì nó đảm bảo an toàn hơn đảm bảo được cái năng suất ờ, làm việc của mình đấy thì ờ, tổng thể máy thì nó cũng đơn giản như thế này thôi đấy bốn chân được hàn cao này bốn chân được hàn cao lên cắt xa với mặt đất này rồi uh, sử dụng thép V này thép V có độ dài cực kỳ lớn này V thép lớn này đấy khung khung máy chắc chắn này, này các mũi hàn này liên lạc chắc chắn này đấy thì bà con có nhu cầu mua máy à, xay mịn xay khô hoặc là các dòng máy xay khác hay là máy vắt gì thì à, bà con à, liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng Hàm An nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để ở góc trái màn hình đây để được báo giá và tư vấn cụ thể cho bà con ở đấy máy thì chắc chắn là được vận chuyển đến tận nơi và kiểm tra thanh toán tại nhà Ờ, cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để xem những sản phẩm mới nhất và cập nhật cái gửi chương trình khuyến mại